rồi bây giờ bạn nữ nè mình giới thiệu về bản thân mình một chút coi nào dạ em chào chị hồng vân chào anh quyền linh chào bạn trai bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay em tên là hoàng thị điệp năm nay 24 tuổi đang công tác và làm việc tại bệnh viện âu cơ là nữ hộ sinh quê em ở cao bằng em dân tộc nùng ạ à hèn gì tức là người dân tộc nùng à. cho nên là à. cái giọng nói hơi hơi hơi như vậy quê cao bằng sống và làm việc ở đâu em ở đồng nai ạ mời uh, chú bộ đội à, trước tiên uh, Xin ờ, gửi lời chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân Chào em Bạn gái bên cạnh cùng ờ, toàn thể khán giả của chương trình Bảo Mới Anh Hò Em tên là Isem nay 29 tuổi Hiện nay ờ, đang công tác tại tuyển 9 trung đoàn 66 xã Eleo huyện Eleo tỉnh Đắk Lắk chức vụ hiện tại là chính trị viên đại đội em là tên gì Isadem như vậy là cũng là người dân tộc rồi dạ bạn dân tộc gì dạ em là dân tộc ED chị ạ ủa này là vân không rành lắm á linh ơi dân tộc ê với dân tộc nùng mà là là ở à, hai miệt khác nhau khác đúng xa không? nhau ồ nhưng mà bạn này cũng là cao bằng ở đây là đắk lắc quê em ở cao bằng nhưng mà em ở đắk lắc ạ à bạn ở đắk lắc luôn hả à. hay quá vậy là làm ở đồng nai quê cao bằng mà sống đắk lắc em ở huyện nào dạ em ở huyện crong năng cũng gần e hà leo vậy là hợp lý luôn á nhưng mà chị muốn hỏi em chút dạ. xíu dạ. nè em thích yêu bộ đội hả dạ vâng ạ ừ, tại sao vậy ừ, đẹp trai nè vui tính với lại nhiều tài lệ rồi bắn súng hơi bị phiêu nữa <laughs> vậy là mê bắn súng rồi đúng không dạ yên tâm chua rồi bắn liên tục bữa nào chỉ anh bắn súng mới coi à. rồi cái điểm yếu điểm mạnh em thì là gì ừ, điểm mạnh của em là biết chăm người già trẻ em điểm yếu là hơi nhút nhát một xíu nói chuyện hơi nhạt <laughs> nói chuyện hơi nhạt là do đối phương họ nhận xét chứ sao mình tự nhận xét mình được chứ nãy giờ chị nhìn em là rất có duyên luôn á mặc dù đang rất là rung á linh mình nghe cô gái người nùng là mình thấy dễ thương rồi đó ừ. ừ. rồi còn bạn nam kìa điểm mạnh điểm yếu sao nè dạ trước tiên thì em nói về điểm mạnh của mình một là rất hiền hai là nhiệt tình ba là không hút thuốc còn là em có một cái điểm yếu thôi đó là ít nói nói ít mà làm nhiều làm tốt là được rồi điệp đã yêu bao giờ chưa có trải qua hai mối tình lâu quá không nói chuyện xong rồi im im im xong rồi chia tay luôn tại sao lại không nói chuyện không gặp nhau hả dạ vâng tại yêu sao? sao yêu, yêu xa, xa hả dạ. cả hai mối tình đều như vậy luôn dạ vâng lần này đâu, đâu dám yêu xa nữa hả dạ yêu gần chút cho đỡ xa mặt cách lòng còn em trai có mấy mối tình rồi em thì uh, trước đây có trải qua hai mối tình một mối tình thời sinh viên một mối à, tình trước khi mình uh, đi lính thì xong là chia tay đến à, từ đó đến bây giờ thì à, chưa có mấy tiền nào hết bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào dạ, trước hết là về cái à, tính cách và đó hiền thứ hai là đảm đang biết quan tâm đến người khác ừ. biết chia sẻ với công việc hiện tại của mình vì công việc em thời gian gặp rất là ít những cái điểm mà bạn nói là mình có cái điểm gì trong đó biết chia sẻ biết, biết quan tâm còn đảm đang thì thôi thôi vân vân có nghe là ở ở người dân tộc có một số những cái phong tục rất là lạ luôn hệ hả mà không biết là người nùng là như thế nào nè rồi để qua xem coi đàn gái coi phong tục thế nào chào em gái Ôi, dễ dạ, thương dạ, quá dễ thương lắm ờ. ừ. người nùng phong thì con gái đi cưới thì... trai hả dạ con trai đi cưới gái ạ có cần cái gì không thủ tục gì không ờ, chắc ở miền bắc thì chắc có chứ còn vô trong nam thì tụi em không cần thủ tục gì hết trơn người nùng ngày xưa đi cưới nhau em thấy có thầy cúng đi cúng kính đồ heo các kiểu ạ dạ bây giờ có còn thủ tục đó không dạ tùy từng nhà thôi ạ à. còn nhà em thì em chưa thấy ạ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào biết quan tâm em là được rồi bộ đội thì quan tâm chăm sóc rất là kỹ nhưng mà thiếu thời gian chăm sóc dạ. chút xíu được không được ạ bên kia là thoải mái rồi đó dạ. còn bên em đi cưới hỏi sao theo phong tục bên em á thì uh, đối với gia đình nữ thì nữ là đi uh, cưới nữ là đi uh, cưới <laughs> nửa có chồng hả dạ vâng chết rồi sao sao bên đây là mẫu hệ tức là nữ phải đi cưới chồng rồi cưới thì phải phải xính lễ sao để tôi biết nhà à, bên đây tôi lo lắng lễ, nè một là cái uh, vòng cầu hôn hai là tùy theo uh, ai bên gia đình có thể uh, mang bò mang gà thì uh, qua thách cưới trời ơi không thí dụ bây giờ mình thương quá nè dạ. hai người gặp nhau rồi trong quá trình tìm hiểu mình thương chàng trai này quá rồi em có dám đi cưới bên đây theo thủ tục bên đây không thôi mình ra ở riêng đi ở riêng đi <laughs> ở riêng cũng phải cưới chứ mới cưới hai bên <laughs> Cưới hai bên là ngộ lắm á đó. đó hỏi coi là bạn trai sẽ xử lý chuyện này như thế nào sao em em thì uh, thì bên hai gia đình có thể em em sẽ lựa chọn là sẽ cưới bạn gái cưới bạn gái mình sẽ cưới được không cưới được cơ bản thì uh, gia đình uh, sẽ không có phản đối gì hết em chào chị chàng trai rắn rỏi ha <laughs> chào bạn trời ơi bạn tưởng tượng cái người bạn gái bên đây như thế nào à, em tưởng là một bạn gái chắn là tóc dài rất xinh đẹp gọn gàng có vậy thôi gặp người thân đi ừ đây chắc là chỉ huy của của của bạn này đúng không Chỉ huy có một chút ý kiến đi Kính thưa quý vị khán giả, thưa cô Hồng Vân, chú Quyền Linh, thưa nhà gái. À, hôm nay thì hai anh em tôi là vượt qua quãng đường gần 400 km từ Đắk Lắk xuống đây tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò và với quyết tâm là đi một là phải về hai. Còn nói về đồng chí à, Isalem thì à, về cuộc sống của đồng chí rất tình cảm, à, trong công việc của đồng chí rất trách nhiệm. Còn đối với bạn nữ thì rất rất cảm ơn bạn đã dành tình cảm cho những người lính chúng tôi. Nên là cũng mong sao bạn gái rồi là gia đình bên gái à, tạo điều kiện mong sao hai bạn à, mở lòng ra và cho nhau một cơ hội xin hết hay quá cảm ơn chị huy còn em nè bây giờ ai sẽ là người à, thay mặt bên nhà gái để mà nói chuyện nào dạ chị đồng nghiệp của em ạ chị em thân thiết ạ dạ con chào cô hồng vân chào chú Quỳnh Linh, chào bên nhà trai và chào quý vị khán giả. Thì em thấy anh cũng hiền lành và chững chạc. Hai người có điểm chung đó là hiền lành và ít nói nếu như anh uh, chấp nhận bên nhà gái em thì anh cũng phải chấp nhận bên là tại vì bên em là bên ngành y tế ấy, đi trực đêm rất là nhiều nên anh cũng phải thông cảm điều này cho bên nhà gái tụi em và em mong sao hai bạn cũng uh, cho nhau cơ hội ạ rồi cảm ơn nhà gái rồi bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên trò chuyện nha mở rào chào anh à, đến tới chương trình thì anh cũng có một món quà một đó hoa tươi thắm cũng như món quà ý gôi với bắp từ quê nhà để dành tặng cho em dạ vâng em cảm ơn anh trời ơi dạ. em cũng có món quà tặng cho anh hy vọng cây may mắn này sẽ đem lại may mắn cho anh với cả biệt chanh dây này trong quá trình anh rèn luyện và làm việc á giúp anh giải khát rồi bổ sung thể lực ạ cảm ơn anh Islam biết hát tiếng ED không? Tiếng ED thì uh, em cũng à, không không biết hát cho lắm Đấy, nhưng mà thôi đến à, góp của chương trình em xin uh, hát tặng uh, bạn gái với uh, toàn thể quý vị một bài hát Đấy, cũng mang âm hưởng tây nguyên à, bài uh, còn yêu nhau thì buôn mà thôi. đứng nhìn bạn gái kìa Islam đó bắt đầu có chút uh, lo lắng tí à em gái nè dạ, vâng. tiếng nùng á là em yêu anh nói sao nói cho bạn nam có phấn chấn lên coi em nói tiếng tây được không ạ tiếng tây tiếng nùng gì cũng được nọng điệp trai dạ. à, có chút à, gì đó nó quên đoạn đầu em sẽ dạ em sẽ à, hát một bài à, hát hát bài à, đồng ngàn cao nguyên đêm nay ta chung tay bên nhau men rượu ấm nồng nàn và để bao nhiêu con tim thao thức đêm thâu tình yêu cao nguyên dâng cao trong ta dần xóa tan đi bao muôn phiền cho dòng suối man hòa khúc ai rây nồng nàn rừng ngàn làn gió hay lắng tai nghe rừng núi hướng về nơi đây trời cao nguyên đêm sao lấp lánh soi mặt em thơ dáng người và thấp thoáng kia dáng nhà sàn lửa sáng lung linh ngàn rừng thông vi vu reo vui đón những người con về đây rộng vòng tay hòa cùng lời ca tình anh em thì nên bạn gái có thể đáp đó. lại đi anh đem trao cho em nụ hồng nụ hồng mong manh như sương mai trong gió em nâng niu đem hoa về xứ thôi thôi được rồi rồi đây dạ. hai bạn gần như bạn nào cũng mắc cỡ chứ á trò chuyện với nhau đi nào bạn đang làm ở đồng nai ấy với ờ, anh là đang công tác ở xã e leo thì khoảng cách nó xa cái gặp gỡ thường xuyên của mình uh, có bị ảnh hưởng không? À, em nghĩ là không bị ảnh hưởng tại vì nhà em mua ở Đắk Lắk mà em cũng dự tính là về Đắk Lắk xin làm việc ạ. Nếu như lần gặp ở đầu tiên thì em muốn mình à, sẽ gặp ở đâu? Em nghĩ là nên gặp ở Đắk Lắk đi. Thế thì anh sẽ đưa em đến chỗ kia à, khu sinh thái gần nhà anh. Đấy, nơi này là có những ngôi nhà sàn truyền thống rất là đẹp anh có anh về tình yêu thế nào ạ? Nói chung về quan điểm tình yêu nó của anh nó rất đơn giản Đấy. Căn bản là mình à, hiểu nhau, mình thông cảm cho nhau Đấy, trong ờ, vấn đề cuộc sống Và trong ờ, những lúc vất vả khăn mình à, giúp đỡ nhau để vượt qua khó khăn đó Gia đình của anh có yêu cầu gì về người vợ tương lai hay người yêu tương lai của anh không? Nói chung thì ờ, đối với gia đình rất là đơn giản thôi chỉ cần ờ, người gái hiền diệu ờ, biết ờ, công việc gia đình à, biết chăm lo cho gia đình vậy là đủ rồi để... Ừ, chăm lo về sức thể khỏe thì có thể được nhưng mà nấu ăn thì hơi bị kém á vấn đề nấu ăn thì mình sẽ học từ từ không phải phải bội tại vì anh cũng là một người biết nấu ăn nếu như em đồng ý thì xác định là tầm bao lâu thì sẽ mình sẽ tiến tới hôn nhân em cảm thấy là khi nào mình đủ thời gian tìm hiểu thích hợp thì có thể tiến tới bên trên tộc em thường thì sẽ là trai về cưới gái á thế nên anh có chấp nhận như vậy không ạ không có thành vấn đề gì hết bây giờ là em nói một câu gì với cô gái ấy đi trong lòng em như thế nào em có chút rung động gì với cô gái đôi gì hay không rồi người ta sẽ tiến hành bấm nút bắt đầu đêm trai à quá gần gặp đầu tiên gặp em á thì uh, em rất là dễ thương và anh mong rằng uh, chúng ta sẽ dắt tay nhau về uh, Buôn Thuột trong uh, thời gian tới em nói bằng tiếng ê đê thử coi nói lớn lên thử coi à, eon khắp te là gì nghĩa là anh yêu em à, à. À. cô gái này gật đầu rồi đó dạ rồi đó dạ có hiểu câu đó có hiểu câu đó không dạ cũng biết một số từ thôi à hàng chi nghe cái dạ liền ha dạ liền rồi chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định một hai ba hết thời gian rồi chúc mừng em rất là đồng điệu luôn đồng nhịp luôn á trời nắm tay nhau đi nào đó à, tiếng anh đi em nói sao quên rồi ai ông khắp tê nói lớn lên coi ai ông khắp tê ừ, em nói tiếng tây đúng ừ, tiếng tây đó nãy em nói lại đó à, nồng đẹp trai giờ mình hôn cái ngày mai à, xin phép ờ, uh, anh giả cùng uh, ờ, điền bạn gái thì phép uh, hôn bạn gái thôi à, ừ. thôi chúc hai bạn ờ, sẽ sớm hiểu nhau hơn rồi sớm chúng ta sẽ có một cái tương lai tốt đẹp nhé